cái khỉ cái khỉ đó anh khỉ đó <laughs> vô vô xích là chịu nổi không anh? Chịu nổi không anh? Chịu mày xuống <laughs> Hello, xin chào tất cả mọi người nha Mình đang ở nhà Và không biết mấy anh em này à, nhậu nhẹt mà đồ cái gì này Bắt đầu kêu mình xuống làm trứng Là cái máy này <laughs> Cái máy này là bốn máy anh Cái máy này là bốn máy Sẽ kéo với lại à, máy sáu máy của anh Ti Con của chú Tùng của mọi người Này Đồ cái gì? Đồ cái gì? ý là không phải là đổi gì nhưng mà bây giờ nói mà kéo cái, cái thu là tốn một uh, cái thịt bò cái thịt bò thằng bia <laughs> bên sổ bên sổ <laughs> đây giờ chiếc này chiếc buông chiếc buông máy của anh vũ đây mong sao kéo anh à kéo rớt thùng sao qua đội bên này đã qua đội bên này à, khảo sát tình hình đội bên này <laughs> đây là bốn máy ờ, mấy mấy mấy sáu mấy sáu máy à. đi qua vòng vòng vòng giới thiệu đây là chiếc uh, xe đồ của chú uh, Tùng sáu máy à của anh Tì con chú Tùng chiếc xích là chịu nổ không anh ôi xích chịu nổ không mấy anh là kéo kéo kéo đường <laughs> kéo đường này hay là kéo đường cát kéo kéo ra luôn hả cái xe này nhìn nó cao hơn xe anh vũ á đây là sống biết được anh vũ anh kêu là kéo xe về nhà luôn á ờ, kéo à, kéo về nhà luôn á ra kìa <laughs> kìa em mấy em mình chơi cho nó vui mẹ nếu mà số mấy chắc số hai à sáu mấy bốn mấy à nếu ai thua là tốn một ký tiền bò trở lại thùng quen so một ờ, thùng bia uống rồi thôi thùng quen so chở xuống luôn <laughs> xanh vô xanh vô xanh vô xanh vô đúng sức đúng lắm đây là thua nha mọi người nha bánh đây á kêu cái bánh đây mà tới mặt đây là thua à, ờ, à, à. Lại, lại. cái bánh đụng mặt là thua À, bây giờ nha, sáu mấy, luôn mấy Sợ chưa, có ai sợ chưa? Ôi, đừng phải sợ gì Hay là Được thịt đó ờ, Rồi, cái, cái kia, cái kia đó Cái kia đó Vô, vô Ôi, Đức xích mà Đức xích mà Xích này nhỏ quá chịu nổi các bạn Xích nhỏ quá chấp đôi là không Rảy luôn Chịu không nổi mà <laughs> Chấp đôi là chắc chịu cũng không nổi đâu Không nổi đâu Cái, cái, cái, cái bè rồi Quá hai thằng thằng nào nó cũng bối lắm mà Ồ, ai người ai người lốp mới hết mà lốp bám đường không à giờ sao giờ sao giờ sao ấy thắng thắng bài được giờ sao không thắng bài đây một lại nữa không đâu lại lấy chi phải xuống chặt một thịt đâu đâu không đâu dạ, nó tới đây mà xách luôn con thằng nó đứt luôn đấy xe con kìa lắm <laughs> đứt kệ lắm mà mình hàng nữa anh vũ xem ra chắc ăn đó anh vũ xà mèo cắt đúng đó đập bốn lại luôn hả anh nô ra ngồi anh nô rồi Không, không Rứt luôn à Ừ hết sức Gì? Miếng dây này không được anh nó giãn xích ra bắt đầu hai ba thả phát kia kéo xe đạp thằng lâm cái đà mà đà thế chứ gì sao mà chạy chạy chạy người với nó nổi chạy chơi với nó nổi ờ. bây giờ rã cáp ra kéo luôn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 thương cũng được ờ ông hai bầu á có hai nhà quốc mình luôn xe ờ, mà xe anh mạnh mà đông ngán đâu mà ờ, ok ngắn dữ. vui nha chơi nha chơi cho anh vui, vui. không <laughs> phải ý anh đi mình nói cho vui ờ. thôi cái đem đứt nữa nghỉ chơi đó cái này cái này là hơn phim trung quốc luôn á quay nha né xe ra đưa ra cho bác đầu lên xe lên đi từ từ từ từ lên từ từ lên phải cắt để nó để nó kéo nó căng cái cắt lại Đấy, tôi kéo. Tôi kéo kia rồi, tôi rồi. Từ từ, từ từ. Đâu ạ? Đâu ạ? Đâu? Thì kéo xe lên. Ồ. Ồ, căng rồi, căng rồi, căng rồi. Xuống dưới, xuống dưới. Wow, bắn rất lòi người ơi Wow, cái dây này nó nó quăng Wow, cái dây này đứt ra nó quăng tới đây luôn Wow Wow Ồ, hư Sao mà tháo được ai Hư mất dây rồi Hư mất rồi Hư mất dây rồi Hư mất dây rồi không ông ờ, cậu chị kêu là không có việc gì làm <laughs> không có việc gì làm ra chơi này dò điện luôn dây vô đụng ờ, đụng ờ, đụng thùng được anh đụng thùng xong cột á nó ông lạnh lắm rồi sao sao tự nhiên cái ăn là bác hướng lắm ví dụ mà em thắng anh anh chung một thùng rồi. Dạ. em thua anh là em chung hai thùng rồi ờ thế chứ anh thua anh chung hai thùng ờ. À. Rồi ờ, ok. Là một một thường hết đúng không? Lại tăng tăng kèo nữa. Ờ là tăng tăng xích đặc kèo. Dặn ra đi, tao hôn nha chí nha Dặn đi thôi. Dặn đi. Đừng ở vậy đi. Ngủ mấy giờ đi. Cái <laughs> nói gì Đồ xe sau máy mà ngang à Chỗ khói bay nghi ngút này luôn Ê! Phục không? Có phục không? Phục, phục, phục Phục quá. À? Cái kia là không phải rồi, à. cái không phải là không phải rồi À, à. Phục quá phục, phục rồi bạn Vậy là còn thắng là nghiêng về sáu mấy thì anh vũ thua anh vũ chung thùng bia với lại thịt bò với lại à, tổn thất là tổn thất là mất à, sợi dây cáp chạy luôn à ui trời cái này cái này kéo lúc đó đầu xe anh vũ kéo giật ừ, trên bố giật tưởng trên bố ăn rồi chứ lúc nào tưởng trên bố ăn rồi chứ Thank you.